Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh tiếng số kèo Đấy cùng với cái đó là cái kênh uh, tiếng bóng đá cũng như là cái kênh tiếng bóng đá VIP mà tiếng mới vừa thành lập mới đây Như tiếng đã giới thiệu cho anh em từ uh, uh, những video trước nhá Đó thì ok, à, trong cái video lần này tiếng sẽ nhận định cũng như là phân tích cho anh em các trận đấu tại giải uh, Liga anh em tiếng sẽ lên trước cho anh em một cái trận đấu muộn nhất uh, vào ngày hôm nay Đó diễn ra vào lúc 2 giờ tối hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai này trận đấu giữa cái thằng Valladolid cùng với Atletico thì trận này là thuộc à, giải bóng đá Tây Ban Nha nha anh em đó là vòng thứ 32 thì trước tiên mà nhận định phân tích về cặp đấu này anh em đừng có quên là để lại cho tiếng các cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá vip thì kênh tiếng bóng đá vip là cái kênh mà tiếng chuyên đưa những cái mã kèo tại cái giải đấu sea games 32 lên tại cái kênh này anh em nhớ nhá tiếp theo đó là hai cái kênh tiếp theo đó chính là cái kênh tiếng bóng đá cùng với tiếng số kèo luôn nha anh em đó thì tiến cũng cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ tiến trong cái thời gian qua đó và tiến sẽ cố gắng nhận định một cách nó chuẩn chu hơn để đưa những mã kèo nó chuẩn hơn cho anh em có thể kiếm gạo kiếm cơm uh, kiếm cơm gạo như là kiếm lãi từ cái việc mà ủng hộ cái kênh của tiến nha đó ok thì quay trở lại với cái trận đấu giữa Bonadoris cùng với Atletico Madrid thì trước tiên anh em hãy cùng tiến xem trước cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra này đây anh em thì hiện tại Atletico chấp đội chủ nhà Bonadoris với mức chấp là một hòa đó à, và ở ngay trong hiệp 1 thì Atletico cũng sẽ chấp Valladolid với mức chấp là 0.25 còn về mã tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.5 cho mã ca chặn và một hòa cho mã kèo ở ngay trong hiệp 1 còn về mã kèo tại gốc ở trận đấu này đó chính là uh, Atletico sẽ chấp góc Valladolid với mức chấp là 1.5 cho mã cả chặn này và chấp 0.75 ở ngay trong hiệp 1 còn về tài xỉu gốc là 9.5 cả chặn nha anh em đó và 4.5 ở uh, cái mã uh, tài xỉu gốc hiệp 1 còn riêng về cái mã kèo thẻ phạt ở trận đấu này đó chính là 4.5 đó chính là mã kèo tài xỉu thẻ trong trận này còn riêng về mã kèo chấp thì Bonadulis sẽ chấp ngược cái thằng Atletico với mức chấp là 0.5 về mã kèo thẻ phạt đấy thì nói chung đây là những mã kèo mà tiến đã sàng lọc ra một cách mà nó chỉnh chu hơn đó để cho anh em có thể dễ nhìn trên cái bảng như thế này vì tiến không tiện đưa cái trang trực tiếp lên đây nha anh em đó nó sẽ đánh uh, cái cái cái youtube nó sẽ đánh sập đi cái video của tiến vì để đưa vi phạm cái chính sách mà đưa những cái trang cờ bạc lên ấy cho nên tiếng mới sàng lọc ra những mã kèo như thế này thôi anh em thông cảm mà xem nhưng mà tiếng đưa như thế này anh em dễ nhìn hơn nữa đúng không đó dễ nhìn và dễ phân biệt hơn cái mã kèo cũng như là cái chữ FT đây là mã là là viết tắt cho chữ cả chặn nha anh em đó còn HT là mã kèo ở ngay trong hiệp 1 đấy thì ok à, trước khi đưa ra sự lựa chọn nó nó hợp lý nhất thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nha đó nhưng mà trước khi mà phân tích nhận định thì tiến cũng muốn chia sẻ với anh em một số điều thì những anh em nào mà đang thua tha sao bờ đặc biệt là gãy cái mùa world cup elgo vừa rồi khá là nặng ấy đó hoặc là anh em mà muốn vào bờ muốn có một cái trang chơi uy tín thì tốt nhất cứ uh, liên hệ cho tiến tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em đưa anh em vào nhóm miễn phí nha còn những anh em nào mà cũng đang có một cái số kinh nghiệm về banh bóng ấy nhưng vẫn chưa tìm được một cái trang để chơi đó tin tưởng tiến muốn có một cái trang chơi muốn tạo tài khoản muốn đặt cược muốn vào kèo thì anh em cứ liên hệ ngay cho tiến luôn nếu như anh em đã có được uh, cái điều kiện mà tiến đưa ra sau đây thứ nhất là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online đấy thứ hai là anh em phải sử dụng cái ví momo đó chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi anh em cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản cách đặt kèo cách chơi trên trang đó nhiều mã kèo hay lắm anh em không bị mất like mất phí gì hết rất là lợi luôn còn để liên hệ với tiến thì anh em có thể liên hệ bằng cách là số zalo uh, 0963 731 346 đó tiến có ghim ở phía dưới màn hình trong video này hoặc là bốn cái đường link ở trong phần mô tả video gồm có facebook tele tiktok và fanpage ấy đó thì à, anh em thật sự quan tâm tin tưởng tiến cần tiến giúp đỡ thì cứ liên hệ với tiến nha ok thì à, tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nha đây anh em đầu tiên nhìn vào màn hình anh em sẽ thấy được đây chính là cái à, đội hình ra sân dự kiến của hai đội này. Chủ nhà Wanadolit sẽ ra sân với sơ đồ là 4312. Cái bộ đôi tiền đạo của Wanadolit đó chính là uh, à, Kilalagin cùng với uh, Plata. Đó và cái thằng uh, Selim uh, Amala là cái thằng mà mà tiền vệ hậu công cho cái bộ đôi tấn công này của đội chủ nhà Wanadolit. Còn về đội khách Atletico thì nó ra sân với sơ đồ là 532. Bộ đôi tiền đạo của Atletico đó chính là Correa cùng với Getman à, thì cái cái cái sơ đồ của Atletico lúc nào nó cũng thế anh em nó thường chơi với sơ đồ à, phòng thủ khá là dày đó vì nó thiên về phòng ngự phản công à, còn về cái trường hợp sơ đồ này hiện tại thì à, khả năng cao là cả hai cũng sẽ áp dụng cái sơ đồ này nhưng đây chỉ là những cái mà sơ đồ dự kiến mà à, chuyên gia nhận định đưa ra trước mắt để cho anh em tham khảo thôi đó nên chưa có gì chắc chắn ở cái sơ đồ đã chính với anh em nên, nên tiến chỉ nói sơ qua về cái phần mà sơ đồ dự kiến này thôi đó tiếp theo đây thì anh em có thể thấy được là đây là cái tình hình lực lượng chấn thương của hai đội này chủ nhà Valladolid chỉ thiếu vắng mỗi trường hợp của cái thằng Anua thôi đó À, còn lại đội khách Atletico thì lại thiếu vắng đến 5 trường hợp đó chính là cái thằng à, Savic cùng với Lorente này đó cùng với Mandava à, bên cạnh đó còn có thủ thành Olaf này đó và tiền đạo à, Memphis Depay thì riêng cái thằng Depay với cái thằng uh, thủ môn Olaf thì đã có thể uh, quay trở lại trận đấu này đó đó vì nó đã có cái dấu hiệu một bình phục chấn thương quan trọng là huấn luyện viên Diego Simeone có đưa hai cầu thủ này ra sân hay không đấy à, thì tiếp theo anh em hãy đến với tiếng qua cái bảng xếp hạng hiện tại của hai đội bóng này tại La Liga nhé anh em thì đầu tiên đó chính là đội chủ nhà Valladolid nó đang có được 35 điểm sau 31 vòng đấu 10 thắng 5 hòa 16 thất bại ghi được 27 bàn thắng và đẩy thủng lưới 50 bàn đó nhìn chung thì cái ờ, vị trí của cái thằng ờ, Valladolid hiện tại không có được ổn cho lắm nha anh em phía trước còn đến 7 vòng đấu nữa nhưng mà nó chỉ hơn cái nhóm cầm đèn đỏ Real Phê à, với 4 điểm cách biệt mà thôi đấy và những cái đối, đối thủ phía sau nó lần lượt là Valencia, Almeria cùng với Cadiz cũng ờ, có từ 2, 32 đến 33, 32 đến 33 điểm đó chỉ hơn nó một cái trận đấu mà thôi nếu như mà Bonadolid ờ, không làm tốt từ cái vòng đấu này cho đến những trận đấu ờ, phía sau nữa thì chắc chắn rất là dễ để những đội bóng phía sau này đẩy cái thằng Bonadolid xuống cái nhóm gất hạng đúng anh em đấy thì nói chung Wanadulit hiện tại đang vào cái thế khá là khó đó mặc dù uh, nó đang ở cái vị trí khá là an toàn ở vị trí thứ 14 nhưng về cái số điểm mà nó cách biệt với những cái vị trí sau còn lại thì nó uh, khá là gần nhau cho nên không có không có một chút an toàn nào cho Ronaldo League trong cái vị trí thứ 14 hiện tại tại La Liga hết anh em. Còn về đội ờ, khách Atletico thì nó đang có được 63 điểm sau 31 vòng đấu này. 19 thắng, 6 hòa, 6 thất bại, ghi được 50 bàn thắng và để thủng lưới 23 bàn đó về cái phong độ của Atletico mùa giải năm nay à, thì cũng khá là ổn định khi mà nó có cái hàng phòng ngự là thủng lưới ít nhất thứ hai tại La Liga sau cái thằng Barcelona thôi anh em đó một hàng phòng ngự của Atletico khá là chắc chắn luôn à, thì hiện tại nói chung là Atletico nó đã yên vị ở cái top 4 của La Liga rồi anh em vì hiện tại nó đang bỏ cái thằng thứ năm là Villarreal đến 13 ờ, điểm cách biệt đó trong khi đó nó cũng bỏ cha xa cái vị trí thứ tư là 5 điểm cách biệt cùng với cái việc nó thi đấu ít hơn một trận nữa đó mục tiêu của nó hiện hiện tại ấy, à, ở hiện tại ấy, à, thì cái mục tiêu của nó chỉ là cạnh tranh cái vị trí top 2 cùng với Real Madrid mà thôi đấy còn về một cái vị trí mà để lấy được cái vé dự cúp châu mùa sau thì chắc chắn là 100% Atletico cùng với Real Madrid sẽ có cái sức để tham dự ờ, cúp C1 châu Âu mùa sau anh em. Đó, không có gì bàn cãi về cái vấn đề này. Còn về cái chức vô địch La Liga thì uh, uh, gần như là Barcelona nó đã đặt một cái chân vào vào một cái tay một cái chân vào cái uh, ngôi vô địch ở mùa giải năm nay rồi khi mà nó có được 79 điểm sau 32 vòng bỏ xa cái thằng Gigan ở vị trí thứ hai đến 11 điểm cách biệt mà phía trước chỉ còn có 6 vòng đấu nữa thôi đó Ok thì với những gì Tiến đã phân tích thì anh em cũng đã có thể hiểu được là cái thằng Atletico cũng như Valladolid đều có một cái vị trí uh, uh, trái ngược nhau hoàn toàn cũng như là Atletico thì đang hướng đến một cái vị trí top 2 tại La Liga mùa này đó còn monolith thì lại vẫn đang chặt vặt với cái à, việc mà phải trụ hạng phải phải, phải dành một vị trí nó ổn định hơn đó để lấy được cái vé trụ hạng mùa giải năm nay đúng không anh em à, ok thì anh em hãy cùng tiến xem qua về cái phong độ của hai đội thời gian gần đây nha đây thì anh em có đã thấy là Bonadolit nó có được 3 thắng 2 hòa và 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất tại La Liga một cái phong độ cũng khá là ổn không đến nổi tệ dành cho cái thằng Bonadolit thì sau khi nó trải qua chuỗi chặn ờ, đầy thất vọng nè đó 4 thất bại trong đó có những thất bại rất là đậm 03 trước uh, ờ, Senta Vigo cũng như 06 trước Gian Magic đó 13 trước Atletic Bilbao hay là thua 12 trước Gian Betis này đó trong đó chỉ có một trận hòa một điều trước ông chơi cũng như là trận thắng 2-1 trước Espanyol thì sau khi trải qua cái chuỗi 6 trận khá là thất vọng này thì ở 4 trận gần đây nhất tại La Liga nó đã có đến 7 điểm anh em thì với 7 điểm kiếm được sau 4 ờ, cái vòng đấu đã giúp nó thăng hạng lên cái vị trí thứ 14 tại La Liga hiện tại đó nó ghê vào một cái nhóm một cái vị trí cũng tương đối ổn nha anh em nhưng mà cũng chưa có an toàn cho lắm đấy nếu như à, nếu như cái thằng Vanadolis này muốn có một cái sức trụ hạng mùa giải năm nay chắc chắn nó phải uh, cố gắng giữ vững cái phong độ này để làm tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo đúng anh em đấy À, còn về cái phong độ của cái thằng uh, ờ, Atletico Madrid thì nó có được cái chuỗi trận là uh, tổng cộng là 7 trận thắng, hai thất bại và một trận hòa ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đó, thì sau khi nó trải qua cái chuỗi uh, ờ, 5 trận thắng liên tiếp tại La Liga thì ở bốn vòng đấu gần đây nó đã phải nhận liên tiếp là hai thất bại anh em nhưng mà hai thất bại này cũng không quá là đáng kể đó vì một cái trận thua 0-2 trước thằng Bakita trong cái khuôn khổ là giao hữu rồi cùng với đó là trận thua 0-1 trước Barcelona à, cái đội mà mạnh nhất tại La Liga ở điểm hiện tại à, bên cạnh đó là Atletico cũng đã có hai cái chiến thắng trên sân nhà mới đây trước Almeria tỷ số 2-1 cũng như là 3-1 trước Mallorca đó thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội này Đầu tiên là Bonadolis đang bất bại ở hai trận gần nhất trên sân nhà với một thắng, một không trước Gilna và trận hòa ba điều trước cái thằng Monaca. Đó trước đó thì nó đã có một trận thua một ba trước Athletic Bilbao cũng như trận thắng hai một trước Espanyol. Phong độ cũng khá là ổn dành cho Bonadolis trên sân nhà. Còn về Atletico thì sau khi trải qua cái chủ ba trận bất bại với hai thắng một hòa trên sân khách thì nó lại có liên tiếp hai cái thất bại trên sân khách mới đây nhất. Đó và hai cái bóng mà nó phải đối đầu cũng khá là mạnh cũng như là một trận trong khuôn khổ giao hữu đó còn một trận còn lại chính là trận đấu chính thức để thua trước Barcelona với tỷ số 0-1 thì xét chung về phong độ của hai đội thì ờ, cũng khá là tương đối tốt ở mùa giải năm nay đó còn về Atletico thì chắc chắn nó sẽ nhỉnh hơn cái thằng Valladolid khá là nhiều về cái lực lượng cũng như về cái tình hình ờ, tình hình ờ, phong độ của cả hai đúng không anh em đó và thêm một điều đáng chú ý nữa là nếu mà ở trận đấu này có được sự quay trở lại của thủ thành Oblak cũng như là tiền đạo Memphis Depay thì chắc chắn là mọi khó khăn nó sẽ dồn lên cái thằng Valladolid này đấy còn hiện tại mà Atletico vẫn giữ nguyên cái sơ đồ với chiến thuật là 532 chơi phòng ngự phản công như thế này thì chắc chắn một cái uh, lối chơi của Atletico cũng sẽ uh, không có kiểm soát bóng vượt trội đâu anh em. Đấy, với cái sơ đồ của Ronaldo League nếu như mà áp dụng 4312 chắc chắn là về cái mức kiểm soát bóng nó cũng khá là ngang bằng nhau thôi. Dù cho cái uh, dàn hảo thủ của Atletico có nhỉnh hơn cái thằng đội chủ nhà bao nhiêu đi nữa đấy và với cái mục tiêu chủ hạng mùa giải năm nay chắc chắn Ronaldo sẽ không thể dễ dàng bị đánh bại trước Atletico đúng không anh em đó thì với những gì Tiến đã phân tích Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội cũng như một ít thông số này đây ở bốn lần đụng độ nhau gần nhất Atletico toàn thắng trước uh, Valladolid đó 0 2-1 và 3-0. thì ở cái trận lượt đi tại uh, La Liga mùa giải năm nay trong cuộc đối đầu giữa hai đội thì trên sân nhà Atletico cũng đã hạ Valladolid với cái uh, số bàn thắng là 3-0, một trận thắng khá là đậm của Atletico trước cái thằng uh, Valladolid thì ở cái trận lượt đi này Atletico chấp khá là cao anh em đó chấp 1.5 cả trận luôn nhưng mà và đã về với tỷ số 3-0 thì Atletico cũng đã hút full được ba kèo này cũng như đã thắng trận đấu và tuyệt đối và mang về 3 điểm cho đội chủ nhà đó thì ở trận này Atletico đã kiểm soát bóng 47% so với 53% của Valladolid như tiếng đã nói ấy uh, Valladolid cũng là một cái đội bóng có cái mức kiểm soát bóng cũng khá lỗ anh em đó vì cái chất lượng cầu thủ của nó không được tốt thôi nhưng mà về cái lối chơi của nó vẫn là đang thể hiện một cái lối chơi đang thăng hoa ở những vòng đấu gần đây đó khá là đồng đều với nhau đó xét về mọi yếu tố ở trận lượt đi thì chắc chắn là Atletico nó chỉ nhỉnh hơn về cái những cái bàn thắng cũng như về những cái pha dứt điểm thôi đó còn về cái tỷ lệ kiểm soát bóng thì uh, nói gì nói ông Bonadolit nó vẫn uh, hơn được 3% so với cái thằng Atletico nha anh em đó và quay lại với cái trận lượt về ở cái mùa giải này chắc chắn là nó sẽ không có dễ dàng bị đánh bại như ở trận lượt đi uh, với tỷ số 0-3 đâu anh em đó vì hiện tại cái phong độ trên sân nhà của nó khá là cao đó thắng 2 hòa 1 và à, thua một đặc biệt là hai trận gần nhất nó đều bất bại với một hòa một thắng này còn hai chiến đồng khách gần nhất của Atletico là hai thất bại liên tiếp và không có được bàn thắng nào đó xét về mọi yếu tố thì tiến có các mã kèo cho anh em có thể đầu tư như sau đây anh em à, anh em nếu như mà hợp mã trùng máu với tiến thì vào thôi nhá còn không thì có thể đánh ngược lại đấy ok anh em đầu tiên có thể vào cho tiến là Bonadulis được chấp một hòa cả trận cùng với đó là mã kèo xỉu bàn thắng ở trận đấu này đây là hai cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em có thể đầu tư đó hợp mã trùng máu thì vào còn không thì xem như là tham khảo rồi anh em nhớ nha hiện tại thì với mã kèo này tiếng dự đoán là Tico nó cũng sẽ không có thi đấu uh, uh, quá là quyết liệt đâu anh em cũng như Wanadolit nó cũng sẽ cẩn thận trước những cái lối chơi của Atletico và nó sẽ phòng ngự đúng không anh em đó nó sẽ chơi chủ yếu nó mang về một điểm thì cũng khá là tốt dành cho uh, ờ, Wanadolit trên sân nhà trận đấu này rồi đó và tiếng dự đoán trận đấu này sẽ có tỷ số là một điều hoặc có thể nếu như mà hơi đen cho Wanadolit thì nhận uh, thất bại với tỷ số là 0-1 cùng lắm là là uh, cái tỷ số một đều là tiến nhận định là nó xảy ra khả năng là cao nhất đó còn không thì lô không một anh em anh em cứ vào mạnh cho tiếng mở kèo xỉu 2.5 cả chặn cùng với Ronaldo được chấp một hòa là hai mã kèo mà tối ưu nhất còn những anh em nào mà có một uh, cái uh, số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online internet banking ấy hoặc là anh em có sử dụng ví momo muốn có một trang chơi uy tín nhất tin tưởng tiến thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em cách tạo trang cách tạo tài khoản và cách vào kèo chính trang nhé ok còn những ngang mà đang thua tha sau bờ cũng liên hệ với tiến đi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm miễn phí đó uh, đưa vào nhóm miễn phí và giúp đỡ cho anh em có thể vào bờ một cách mà nó an toàn nhất để cho anh em có thể uh, uh, hiểu rõ hơn về cái uh, cách mà sôi kèo nè đó cách vào kèo uh, là nó nó nó như thế nào chứ không phải anh em thích kèo nào vào kèo đó đâu chơi theo kiểu hên xui đó chỉ có từng đường ton thôi anh em đấy và tiến cũng chia sẻ thêm để những mã kèo mà chuẩn nhất mà tiến thường đưa lên nhóm thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn một hai một hai tiếng gì đấy tiến sẽ đẩy là mã kèo khác lên nhóm đúng không anh em nếu như mà nó có sự thay đổi vì lúc đó tiến mới nắm bắt được cái sơ đồ cái lối chơi của tụi nó biết được cái đội hình chính thức ấy lúc đó cái cái cái mã tiến đưa nó chuẩn hơn ok thì uh, tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em đừng quên để là một cái like trong video này và bình luận về tỷ số cuối cùng của cặp đấu này tiến sẽ dành tặng 500k cho anh em là bình luận nhanh nhất và sớm nhất đó và chuẩn nhất à, bằng cái cách à, hình thức là chuyển khoản online nha anh em ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây à, anh em nhớ để lại cho tiến ba cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiến bóng đá vip này đó cùng với hai kênh còn lại đó chính là tiến sâu kèo cùng với tiến bóng đá nha anh em thì tiến cũng xin chia sẻ một lần nữa tiến bóng đá vip tiến sẽ lên full các trận đấu tại sea games 32 cho anh em anh em đừng quên bỏ lỡ các trận cầu tại cái kênh này nhé ok và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé